tất cả các loài vật đều có tình cảm đều có sự sống đều muốn sống các bạn hãy quan sát xung quanh khi chúng ta thể hiện tình cảm yêu thương với một con vật nào đó thì con vật đó sẽ cảm nhận được và sẽ đáp lại tình cảm của chúng ta các bạn thử nghĩ xem nếu trên trái đất này chỉ còn lại loài người thì sao nhỉ Vì vậy, chúng ta hãy luôn luôn yêu thương muôn loài. Tất cả các loài vật đều có tình cảm, đều có sự sống, đều muốn sống. Các bạn hãy quan sát xung quanh. Khi chúng ta thể hiện tình cảm yêu thương với một con vật nào đó, thì con vật đó sẽ cảm nhận được và sẽ đáp lại tình cảm của chúng ta các bạn thử nghĩ xem nếu trên trái đất này chỉ còn lại loài người thì sao nhỉ vì vậy chúng ta hãy luôn luôn yêu thương muôn loài tất cả các loài vật đều có tình cảm đều có sự sống, đều muốn sống. Các bạn hãy quan sát xung quanh. Khi chúng ta thể hiện tình cảm yêu thương với một con vật nào đó, thì con vật đó sẽ cảm nhận được và sẽ đáp lại tình cảm của chúng ta. Các bạn thử nghĩ xem, nếu trên trái đất này chỉ còn lại loài người thì sao nhỉ? Vì vậy, chúng ta hãy luôn luôn yêu thương muôn loài